À, chào các bạn hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn một cái phần là chúng ta tạo một cái trang gọi là landing landing page landing page có nghĩa là giống như một trang gọi là trang đích ấy, thì cái bản chất của cái trang này nó cũng như là một cái trang web thôi nhưng mà nó là một trang web dạng lược à, chúng ta đăng nhập vào chúng ta điền địa chỉ mail vào mail đây chính là username chúng ta chọn vào chúng ta bấm Ctrl V chúng ta à, copy sau đó Ctrl V chọn login trong đây thì chúng ta chọn cho phần là landing page chúng ta tạo thì ở đây nó có rất nhiều mẫu landing page rồi thì chúng ta tùy theo mục đích sử dụng mà chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp ví dụ như tôi chọn trang gọi là thank you page cho đó thì ở cuối đây tôi thấy có cái hình này biểu tượng nhà dễ thương thì tôi lấy cái này tôi chọn view uh, template này lớp tôi sẽ lấy cái trang mẫu này trong đây thì nó có biểu tượng sẵn rồi ở đây phần logo do logo thì chúng ta chọn vào trong cái replace thì chúng ta chọn logo mình chọn qua my email tức là đây là những cái video của những hình ảnh của mình sau đó mình chọn là upload chúng ta sẽ lấy những cái hình ảnh mà chúng ta à, cần upload lên logo của chẳng hạn chúng ta đợi cho nó upload xong khi nó upload lên rồi chúng ta chọn vào chúng ta sử dụng thôi thì đây cái logo nó đã đưa là upload xong và chúng ta kéo lại cái khung cho nó hiển thị đầy đủ chúng ta kéo tiếp tục kéo chuột xuống ở đây là cái phần tiếng Anh chúng ta có thể lít chuột vào đây chúng ta đắp một click vô chúng ta xóa nó đây chúng ta ghi à, tiêu đề bằng tiếng Việt vào nếu là đối tượng khách hàng chúng ta là người Việt rồi giờ chúng ta phải cân lại cho nó đẹp chúng ta lấy chuột bên ngoài chúng ta kéo vào cái khung này vào cho nó cân cho nó nằm trọn trong cái cái nền cho đẹp sau đó chúng ta chọn một đối tượng khác ví dụ như chúng ta muốn chỉnh cái khung này là cái khung video thì chúng ta có thể là lấy một cái video nào đó chúng ta chúng ta đọc vào đây chúng ta click vào trong khung video hiển thị ra đây ví dụ như tôi lấy muốn uh, À, lấy thông tin à, của cái à, đoạn video bên YouTube nào đó thì có thể là tôi vào trong một cái kênh của tôi chẳng hạn chúng tôi lấy là ví dụ như là cái đăng ký cái respawn chẳng hạn thì click vào đây thì nó có cái thành địa chỉ trên đó đường link đó chúng ta copy nó chúng ta copy chuột phải copy nó sau đó thì chúng ta à, chèn vào trong cái phần cái đường link vào trong cái cái cái khung video này đây chúng ta dán vào đây sau đó chúng ta bấm e, embed tức là giống như là chúng ta đã à, nhúng nó vào đó dùng từ là nhúng không embed nhúng nó vào rồi đó tới khung kế tiếp à, đây là nó là những cái à, đoạn text thôi thì chúng ta có thể click chuột vào để chúng ta xóa chúng ta thay cái đoạn text theo yêu cầu của mình bằng tiếng Việt khi chúng ta vừa đánh xong thì à, cái khung này nó bị lòi ra ngoài chúng ta kéo vào chúng ta dùng chuột ta chỉnh lệ nó vào cho nó cân trong cái nền cho đẹp rồi phía dưới cho thằng kia chúng ta thấy không cần chúng ta xóa này đi cũng được Đó, chúng ta xóa nó ta xóa nó rồi bây giờ chúng ta muốn nhúng à, chúng ta thể dời cái cái cái nút cái bút thông cái bút tông này xuống dưới cũng được chúng ta chỉnh này cho rộng thương khuôn để cho chúng ta nhúng cái trường thông tin vào đó, chúng ta rê chuột vào là chúng ta kéo xuống thôi à, chúng ta kéo một cái trường trường này trường test hay trường thông tin à, ở dưới nó bị dưới này chúng ta xóa luôn chúng ta rê cái trường à, thông tin xuống đây nó ở đây là có do name tức là tên và do email là địa chỉ email à, đặc biệt cái đối với cái à, cái home của landing page này chúng ta không có sửa được cái cái à, thông tin từ bên ngoài chúng ta có thể là nhầm vào trong động mã thì cái đó hướng dẫn sau đó, chúng ta chỉ sửa cái bút thông thôi nút đăng ký đó cái do nem do email thì chúng ta để nguyên chúng ta không có chỉnh sửa được sửa thì phải chỉnh chỉnh sửa bằng mã bên trong mà html editor kìa cái này chúng ta có thể dịch lại đó cũng được nó cũng không khó ai cũng có thể hiểu được như vậy cơ bản là chúng ta đã làm là tương đối xong logo à, rồi ở đây nhúng video vô rồi nhúng cái trường thông tin vào chúng ta bấm cái bước kế tiếp rồi nó qua cái trang này mà chúng ta đặt tiêu đề cho cái trang này cái trang này à, tiêu đề này và khi cái, cái tiêu đề này đặt xong thì à, khi mà truy cập vào trong cái cái cái trang này là nó sẽ xuất hiện ở trên đầu của cái thanh địa chỉ của của cái trình duyệt á chúng ta thể copy cái này chúng ta à, chọn trong cái phần mô tả cũng giống cho nó cũng được rồi dưới ở đây là cái trang này cái, cái tên này là gọi là địa chỉ tên miền đó ở tên miền à, chúng ta có thể sửa theo cho nó dễ nhớ ví dụ như là đầu tư tại nhà vn chẳng hạn vn rồi sau đó là chấm .mgr8.com thì cái cái tên miền của Gridbond nó cho chúng ta nhúng như vậy chúng ta lấy cái tên mềm của Redbone gợi ý ta xài luôn chúng ta không cần mua chúng ta chọn đây là chọn cái chiến lược à, chu campaign rồi như vậy là coi như là giờ chúng ta khi mà cái trường đăng ký xong này nó sẽ đẩy vào đây à, chúng ta đẩy nguyên cái trang à, cái custom à, custom bay này thank you bay này cái custom à, thank you bay này ở đây cái trang thank you bay này là khi mà chúng ta đăng ký xong à, khi khách đăng ký xong thì nó sẽ trỏ cho chúng ta qua một cái trang khác cái trang gọi là trang thân kiều thì ở trong cái trang này chúng ta có thể là lấy cái địa chỉ của cái trang web của mình à, trang web cảm ơn hay là trang web chính của mình để mình mình nhúng vào cũng được ví dụ như tôi sẽ lấy cái trang trang chính của tôi là cái trang dụ như đầu tư tại nhà.com trong tôi copy tôi nhúng trong cái đường à, được kết thumb à, là tôi dán rồi đó là khi mà người ta cảm ơn người ta điền cảm ơn tự động nó trả qua cái trang à, thank you pay đó chúng ta bấm public đi và coi như là thực hiện cái việc xuất bản xong của cái trang là lên landing page và chúng ta vào trong phần à, manage này chúng ta xem đó thì cái trang landing page chúng ta đã tạo xong chúng ta bấm ví dụ như vào cái đường đây hồi nãy chúng ta chọn tên miền đó đầu tư tại nhà vn.gr8.com thì đây là chúng ta sử dụng cái, cái tên miền của à, GetRedbond gr8.com này của GetRedbond đây là cái trang web mà chúng ta vừa làm xong gọi là trang landing page trang web rút gọn đây chúng ta nhúng video vô chúng ta có thể sử dụng được à, nó hoạt động bình thường chúng ta kéo chuột xuống chúng ta test ở à, đây là do nem chúng ta có thể điền tên chúng ta vào chúng ta thực hiện thử ví dụ như đây là Hoàng Ngọc Sơn chẳng hạn à. rồi ở đây là địa chỉ email do mail đây địa chỉ email rồi chúng ta bấm đăng à, sau đó chúng ta chọn đăng ký chúng ta click vào đăng ký thì nó sẽ trả cho chúng ta qua một cái trang cái trang là trang than kiều hồi nãy đó, chúng ta chọn là sàn quá đó à, đây đầu tư tại nhà đó đó thì chúng ta bấm đăng ký xong nó trả qua đó đó như vậy thì coi như là chúng ta đã thực hiện cái việc à, đăng ký thông tin của mình vào trong cái trang lên landing bay chúng ta thể vào trong mail chúng ta kiểm tra chúng ta có nhận được cái thư phản hồi hay không À, và đặc biệt là nếu mà chúng ta sẽ nhận được cái phản hồi này thì à, chúng trong trường hợp là chúng ta sẽ cài thêm một cái tính năng gọi là tính năng trả lời tự động thì cái phần đó chúng tôi sẽ giới thiệu phần sau cho các bạn thì đối với phần này chúng ta chỉ cần tạo một trang landing page để chúng ta nhập vào à, nhập cái à, thông tin vào tức là thọ tên và địa chỉ email là đủ rồi à, chúng ta chờ cho cái hệ thống nó sẽ cập nhật cái thông tin chúng ta mới vừa điền vào hiện giờ thì hệ thống vẫn chưa cập nhật à, chúng ta chịu khó chờ chờ cho hệ thống nó kiểm tra cái tên miền nó kiểm tra địa chỉ email nó có đúng hay không có thật hay không nếu đúng thì nó mới nhập vào còn không thì nó sẽ không có nhập vào do đó à, thực hiện cái việc là lấy thông tin qua lên đến bay này nó có nhiều cái lợi cái lợi thứ nhất là nó tiện cái thứ hai nữa là nó cũng đồng thời nó xác thực luôn cái địa chỉ email của của cái người mà nhập vào là có thật hay là không hay là người ta nhập cho qua lo nếu nhập qua lo không đúng thì nó sẽ không đưa vào hệ thống đó là một trong những cái tính năng rất là hay À, trong cái việc sử dụng cái email à, marketing của GetItBond à, chúc các bạn thực hiện thành công